xin chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ mời mọi người đến ờ, thăm ờ, cung văn hóa thành phố Móng Cái, nơi anh em mình ờ, tập cái ván trượt ừ, các bạn nhé. Thì hiện tại bây giờ cũng đã là 4 giờ rồi, mình bắt đầu ở nhà đi và lên trên đó gặp những các bạn cùng với lại mình mình chia sẻ cho các bạn về cái môn thể thao này nhé các bạn nhé và các bạn xem được cái clip này của mình mà thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một đăng ký một chia sẻ để cho mọi người biết rộng rãi tới cái môn thể thao ván trượt này nhé các bạn nhé và bây giờ mình sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa và mời mọi người và các bạn đi cùng mình nhé anh em mình đã tập trung được nơi à, để tập ván nhé các bạn nhé mình đã đến chỗ à, trượt ván đấy nha các bạn nhé